hiệu bếp là Rinnai bếp có model là KGM 563DG đây là nội thất của bếp đây bếp này còn đẹp bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại để các bạn xem ngoại thất và test những tính năng của nó bếp này nó có mặt men đầu chia lửa của nó là một cái loại đầu nhôm nguyên khối đây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 đây là bên trái lên này được phải đi thẳng tới binh đó ừ quận binh này quận binh á quận binh nó đặt trên mà mày nào cũng biết một là xuống về Long An hay là xuống vô đường Cao Tốc khi mà thử tính năng này thì các bạn nên dùng cái nồi có cái đáy dày nếu mà các bạn sử dụng những cái loại nồi mỏng nhiệt độ nó dễ tản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 gì có ba tư từ khi mà gặp lỗi về sờ ờ, có bật như kìa